Rồi, ờ, bác bác cho kiểu nhá. <laughs> cho xanh, à, cho xanh, cho xanh nhá. Ờ, đi làm nương về à? Làm nương. Đấy. Cái cháu nhỏ trên vùng cao là là đi làm nương với mẹ đấy. <laughs> dễ thương nhỉ con trai được mấy tuổi rồi mấy tháng nhỉ được mấy tháng rồi hả ừ, có sùng tao mình có chồng tao là đúng à đúng à ờ <laughs> do kìa em để tay sạch để em cầm đi chứ ừ tí nữa thì hòa sẽ ấy cho anh lọc quá à, sâm cau đây rất là nhiều luôn bổ thận tráng dương tăng cường sinh lý thần kinh sinh nhược ngâm uống rượu này thìa canh này à, kim tiền thảo này có đầy đủ hết dây thìa canh này không thiếu gì luôn mướp đắng rừng này rất là nhiều món hàng ờ, phong phong phú đấy cô bác anh chị nào mà quan tâm đến ờ, sản phẩm nào muốn mua sản phẩm nào thì ờ, liên hệ cho Giang đây bà con nuôi ong tự nhiên này ong mật tự nhiên này. Đấy, cẩn thận anh nhé trượt ngã đấy Úi. À, ờ, Giang xin chào cô dì chú ba anh chị và mọi người nhé Hiện tại thì uh, Giang đang uh, có mặt tại uh, thôn uh, Giáo xã Niêm Tổng huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang Niêm Sơn Niêm Sơn à Niêm Sơn à, này nhỉ Niêm Sơn đây uh, đi cùng Giang thì có anh Phó hôm trước là Giang có ờ, vào thăm hoàn cảnh Chia sẻ về nhà em Ti ấy Hai bố con Hôm nay thì anh em ờ, Giang vào đây Muốn ờ, chia sẻ và thăm hoàn cảnh gia đình của cây mà ông chết rồi à đấy nhưng mà vợ tên gì anh nhỉ tùng tùng à thì uh, gia đình có người mất mới được hơn uh, 10 ngày thôi một câu chuyện uh, khá là buồn mình ở đây chủ yếu thăm gia đình bò to thế nhỉ à. không biết gia đình con nhà không tôi to ta đây à, con chào ông nhá con chào ông ạ nhau chồng vâng. à, ông đang ở nhà à, à mình điên này à thì ờ, hoàn cảnh này thì ờ, anh có trả cho cho em nhá ờ. à, đây là con trai của ấy đúng không à không phải à, à. là anh em ờ, trong nhà mình à đúng rồi à anh em trong nhà mình là trong trong làng không à trong làng à ô chào ông đây hai, hai cháu nhỏ cho hai cháu cái hai cái sữa anh ạ. Hai vâng. cháu nhỏ này. Anh lấy hai, hai hộp sữa hai cháu có hai cháu nhỏ thôi lấy cho hai cháu cái kẹo cũng được anh ạ lấy kẹo để cho cháu cũng được cứ chào hai con nhá <laughs> à thế là em hàng xóm đây à đúng rồi à nhà mình có gần đây không em gần bên kia à bên kia à cũng cũng ở thôn này thôi chứ đúng rồi thôn này ừ. biết xả à lên nói chưa lên phải mang này thế là ờ, ông ông là là ấy là như thế nào anh ông dạ. nhà này. ông này là ông nhà à, ông nhà ông nhà này mà. à thế à thế à, vừa rồi ông có con trai mất đấy đúng không? Ở à, đây đấy. Ừ. Lầu hanh á. Vâng. Chỗ con chia buồn với ờ, ông và gia đình nhá. Nè. Dạ. Vâng, con trai ông. Vâng. Đấy, có hai cháu nhỏ. Ồ. Con chó này bị làm sao ở trên đầu này? À, này ờ, trước nó bị Ô. đá nước rồi. Ô. chú xem nào. Con con đứng. Ồ. À? Thương vậy ta cái tóc của cháu này là nó nó cứ dùng như này anh thế nào vâng trước nó bỉ xong là Ồ. nước nóng rồi xong là nó bỉ thế này. à nước nóng là đấy là, đấy là nó bị từ đấy đi luôn à vâng. à có là nước nóng là rồi vào đầu là cháy đấy là tóc không mọc à. nó chưa bóc keo lấy cho, cho hai cháu được anh ạ thế muốn mình ông ở nhà đó à à? thế con dâu của ông đâu dâu đang à, chết à? đi à đây à cháu chết đi là vâng vâng ở đây ông đang ờ, ấy, ông ông nào máu chưa à. ông nào máu chưa à. Dạ. nào mỏ nào mỏ chưa à. Dạ. nó tà rồi chứ à nó phải rồi nó vâng, tà rồi ừ. à à thế là chị ờ đúng rồi dạ. đó à, chơi mất à. nhỉ à, còn một cháu nữa cháu nhỏ nữa ô thế là thì chạy ra ngoài rồi à? dạ. đây là vợ à, à chào à, em nhá với <laughs> nương về à cái gì vậy ờ. em là vừa vừa đi nương về anh anh có hỏi là lanh à hai, hai cái cái vải lanh à, hôm trước thì ờ, có nghe có kể chuyện đấy thì mới biết rằng là chồng chồng em vừa mất à, nhưng mà nó sao à kiểu lên thì thả cho người thì Ờ, chi nhỏ có bông lại chỗ tụi mình nhỏ ờ. thế rồi giờ nhớ rồi mà lại là sửa xe ờ. hay thì là ba tàu đi trả sải trả ba thì tàu là chưa trả mà thì làm như vậy là đầu giang mình nhớ tàu là sát từ thiện mà cho chi mà bông mà chỉ phải hải cho chi mà hải mình là sửa tiền này cho để tu bây giờ tụi chọn nhẹ sẽ là ba tàu đi trả anh anh gửi em số chỉ cho hôm chồng mất đây đến để chia buồn với gia đình ấy để cho chị nói chuyện à, anh nói à, tiếng hâm mông là em chia buồn với gia đình chồng chị vừa mất ấy à, chị bông lại mà giang ra tua à, xuống nơi dân tu mà mình chỉ mua chỉ mua à bột chết tiệt chùa lì ấy ờ. có tổ đi xuống nơi dân tu hả ờ bó hài luôn chị bó hài ờ. ừ, chị bó thả à. Ờ. thì em đến đây vì biết cái gia đình của của em ấy là chồng vừa mất đúng không? À, thì rồi. Bạn mất được lâu chưa? Anh hỏi xem nào. mười mười tám chôn mà. À, 17 chôn. bảy chôn. À, bảy ờ, cất, mười bảy cất, mười sáu à mười sáu cất. Ờ, mười sáu cất là hôm nay à được chín ngày. chín ngày. Ừ, chín ngày. Cũng, cũng ờ, rất là thương thương em là thế là em thì được mấy cháu? Anh hỏi được mấy mấy cháu trong gia đình ấy? À thì à, ừ, à, à, à, à, à, à, à, à, à, à, bé thỏ tụi này bé tụi ờ, mấy nè bé tụi thì à đấy dính nè lố à dính nè số tụi men đúng không ờ, ba cháu đứa cả đi lấy chồng rồi à, đứa cả đi lấy chồng hai đứa à thế là hai đứa thì cháu nào mấy cháu nào hai hai con mình à? à đi học hết rồi à? vâng à, năm nay là học lớp mấy rồi em được lớp cả thì cha được lớp thì chưa thì chưa là ừ. lớp 9 tụi đâu đi thì học có thì sao hết lớp 7 à lớp 7 thứ hai lớp 7 ừ thế là chi rồi đi tôi nó hơn mà ờ, cho là sản trần tăng với cầu chí sống nhá ừ. Cậu trâu Cậu trâu à? Cậu trâu ừ, Cậu trâu là 16 tuổi 16 tuổi cả Từ dâu đi Dạ với cậu bê ừ. À. Thế này uh, em có biết là hỏi hỏi hỏi em là nguyên nhân vì sao chồng mất không? Có biết không? Có mà. Có có. Vì ung thư. À. Chữa là không khỏi à vâng thế là ung thư là ung thư ấy à vâng ung thư gan, gan ờ, à vâng ồ chưa khỏi mất ờ cũng rất là buồn với, em thế em em tên gì nhỉ anh nó lúc bé nè lúc bé kìa lúc bé vư thị tông Tùng Tùng À vừa thịt Tùng À vừa thịt Tùng ừ. Năm nay là em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, trường lớp mà trời sông Có biết không? Cái gì này Giao Nhớ ba à, ba tám, Cô thế là bằng bằng tuổi tuổi tuổi, tuổi em rồi dạ. bằng Tuổi nhau thế là bạn còn trẻ chồng còn trẻ mà vừa rồi vừa mất nói chung là sự mất mát lớn thế con cháu này là là, là cháu của mình à cháu của làng thôi à cháu của làng thôi ừ. sướng <laughs> ngon không ngon nhỉ à, kèo đâu mà bác bác lấy kèo cho nó tha nó tha tí bác lên nó tha hết rồi mất rồi gì á đấy quá có cốt tàu mất rồi ờ, thế là đây là ông nội đúng không à, đúng rồi ông nội ừ. thế chồng của em là tên là gì nhỉ cái ạ à? à cái à vâng. ồ đấy rồi mất xong Minh Thỏ đi Có em ờ, bên này hàng xóm. Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em á? Ừ. Em à? Ừ. Em năm nay 10, ờ. em 19 rồi. Em 19 à? Đấy có người yêu chưa? Hoặc vợ con gì chưa? Em có vợ rồi. À có vợ rồi à? Thế được mấy cháu nhỏ rồi? Cháu cháu này, cháu này. Cháu à đây đúng Của em rồi. À đấy à? à cháu nhỏ này là con của mình đấy à? à đây đây là con rể của bà này. Ừ. À thì ấy bảo là anh vào đây thì ờ, vào thăm gia đình với lại chia buồn cùng gia đình thôi à. thì khi nghe tin mà thấy ờ, em ấy chồng vừa mất đấy thấy sự rất là đau lòng mà lại chồng vẫn còn trẻ thế là ra là ung thư gan à ung thư gan ừ. thế còn à, ông ông tên gì ông tên nghe phái lử giàng phái lử giàng phái lử ừ. À, ông năm nay bao nhiêu tuổi rồi? À, 82 tuổi. À, 82 tuổi. ông cao tuổi rồi nhỉ? Rồi nhớ vẫn còn khỏe hồng hào. Đấy, ông là là là bố đẻ của của ấy đấy nhỉ của anh anh cấy vừa mất đấy nhỉ đấy, em em cấy là cũng vừa mất xong thì mới được hơn 10 ngày thôi được chục ngày rồi cho em chưa được chục ngày á nhỉ không là khó khăn vâng rất khó khăn mà <laughs> thì đấy hôm nay giang vào thăm là thực tế cùng với anh có thì giang mới biết được trên này thì uh, hiện tại là ông đang ở với uh, chị uh, với em Tùng nhỉ? À. Ừ. Đây là cả ba à. người hai, hai con em em tổng là đi đi học rồi đi học nội trú hai con ừ. Ừ. Ừ. nhớ cho tụi nha đấy học tụi tụt tụi rồi cho tụi mình nhớ cân tay ông có biết nhiều tiếng kinh không ờ, điên điên điên này nhỏ ấy ờ, ông biết ít đâu đúng không à. ờ, không không không được nhiều chỉ vì ông không được đi học thế em tên gì nhỉ em em không lào ấy nhỉ em á à, già già à. Dạ, hôm nay 19 tuổi đã có gia đình riêng rồi, là con con rể của của em uh, bạn bạn Tòng này nữa cơ. Tòng này cũng năm nay 38 là trẻ bằng bằng tuổi ờ, anh. 32 tuổi. Ừ. Ừ. Thế em em được chưa học hết lớp mấy già ấy? Em ờ, cấp gần hết lớp chín anh mà em bỏ. À lớp chín bỏ rồi kiểu uh... cũng mất lâu mà, nó cũng một tôi thì nhỏ. À thế à? Vâng. Còn em cũng từ từ, từ, từ nhỏ từ em từ chín tuổi bố mới rồi. À thế là cũng mồ côi từ nhỏ xong là cũng uh, tự lập xong là xây dựng gia đình xong là lấy uh, vợ Đó. trên này đồng bào chỉ đường đi lại khó khăn quá ông nhỉ em nhỉ đường đi vào đây thì toàn đường đất với ờ, ấy đâu bảo nó mưa nó trơn mưa nó trơn quá trơn nó vất vả nhà ông thì chẳng có gì đâu qua cho mọi người xem ha vào đây là chia buồn cùng gia đình thôi mọi người thì đây có một cái giường ngủ phía này hai giường ngủ đúng không? Vâng. À. Nhà này chắc là ông cũng làm lâu đấy anh nhỉ? Nhà này lâu rồi đấy. Lâu rồi đấy nhỉ? Ừ, mấy, chục năm rồi. mấy chục năm rồi. Hết rồi. Vách đây làm bằng à, nứa tre hết rồi mọi người Cũng không có gì cả đây. Mà xem. Nứa tre cả đâu. Đây mọi người là đa số là bà con ăn mèn mén đấy. Là <laughs> món à, ngô của mình ấy. đây chắc là cũng, cũng để ngô chứ luôn anh. Cái này là rượu. À nấu diều ngô đúng không? Ừ, diều ngô Diều ngô và thắng cố Cái này là bếp uh, gia đình Khu này là uống nước Ông năm nay là 82 rồi Thế anh à, Ông ấy là, là em có nuôi được nhiều trâu nhiều bò không? sáu bò bò đây là bò nuôi chia rẽ của họ đó à nuôi nuôi rẽ à đó là còn à, hai con bé này à hai con bé này kia là à. của nuôi chia rẽ của họ hết à vâng vâng vâng à nuôi rẽ mình nuôi rẽ vâng. à. chồng mất uh, thịt một con như là còn hai thì để à, làm đám tang cho chồng mà thế là tối là mẹ con là ngủ đây à vâng chúng ngủ đây à được nó ẩm thấp đây tại vì cái đường nó vào đi rất là khó luôn lúc giang với anh anh, anh à. có vào đây cái là đường đi trơn cực kỳ luôn mà lại mấy hôm nay mưa mà rất là trơn Đấy. <laughs> được bà bà bế em tổng cũng ừ. lạc mà thăm lấy thực ngập cháu thử rồi Ừ. Như ừ. già là cũng một cô là bố một cô cả bố lẫn mẹ luôn hả em ấy? Hai thì chín. À thế à? Rồi. Thế em thì còn có em gái hoặc ai nữa không? Em á? Ừ. Em có em gái bé đang lớp 8 À đang học lớp 8 Thế là ở với mẹ hay là ở với ai? Ở với mẹ À, à đấy à? À đang học lớp 8 này đúng không? Ừ. cố gắng ờ, động viên em học Hả? Bà cố gắng động viên em mình học mình đã nhớ rồi Đúng rồi Ừ trên này là anh thấy là mọi người đa số là nói tiếng kinh ờ, hơi hơi kém một chút không không nói được nhiều tại vì là do mình cũng hay nghỉ học này đi giúp bố mẹ từ nhỏ rồi là xây dựng gia đình sớm nữa ông tên là gì à quên mất rồi lừ lừ, lừ nhỉ à, lừ năm nay là ông tám tám hai đấy vâng. rất là cao tuổi còn hai cháu mình thấy nó rất là thương cháu nhỏ kia là bị đổ nước sôi vào đầu ấy rất là thương luôn mà tóc thì không mọc được luôn nhỉ không mọc được rồi ừ, thế là con ờ, cháu này là con nhà ai em biết không dạ riêng nhà khác khác à về vâng. chơi rất là thương đều về chơi nhưng mà nhìn rất là thương này sau này khó ừ, cháu lớn lên thì nó kiểu nó không được xinh đẹp nữa ấy. Ừ, lúc cái chuyện lập gia đình rất là khó vâng nhưng mà vì sao em có biết vì sao mà mà cháu một nước số nó rơi đổ đầu do lúc nó còn bé cho à. cho ông ờ, ông bác chúng nó là ông bác thì con người nó bị ờ, tâm thần à. nó không xem uhm. cháu còn ngồi bên cạnh uhm. bếp ấy vâng vâng vâng ngồi gần bếp ấy xong là Thế. nó bị ngã trượt tay trượt chân uhm. nước ruộng vào vâng vâng vâng Thôi cảm ơn uh, ông thôi, chắc là anh em mình xin phép về thôi nhở. À. Ờ. Con mù chế ông nhá. À, nó là chia buồn dạ. với uh, em gia đình nhá. Cố gắng là là chăm sóc hai ờ, con ba khóa chỉ chỉ chỉ chỉ ừ. Ờ, à, chào anh ờ, xin phép về đây dạ. ờ, cố gắng đồng viên mẹ là ấy rồi thì dạ. mất rồi thì dạ. rất là buồn à, cũng vậy con về ông nhà một chế nhá con về nhá chào ông nhá rồi <laughs> anh về nhá về nhá bác về nhá vâng vâng anh về nhá Giang chủ yếu là vào để chia buồn cùng gia đình à, em nó đây là nhìn thấy cái cháu mà bị tóc kia thương quá anh ạ Vâng Không biết làm em không cầm được nước mắt luôn mà Ờ không biết là sao Ờ không biết làm nào được Bò đây to nhỉ anh nhỉ To đấy, béo Béo không Ừ. Đấy, mưa đường lên này, trơn anh như giang chia sẻ thì vào cùng uh, anh có ờ, anh có gia đình chồng vừa mới mất đấy nên là cũng rất là khó khăn còn mất trẻ nữa cơ sang vào thì cũng chia buồn cùng gia đình và ghi hình cho mọi người biết về cuộc sống của bà con ở trên này là những cây ngô đang rất là tốt rồi và vô tình thì giang lại gặp cháu nhỏ mà bị nước sôi nó đổ vào đầu giật tóc không không mọc nên mình rất là thương đầu rát lắm đấy nhỉ anh nhỉ lúc nãy nhỉ đây, Nếu em sửa sau này à, cháu mà có lớn lên khó lấy chồng ấy khó lấy chồng nó, nó bị xấu ảnh hưởng não ấy não ấy ờ, não nó không tỉnh táo mấy vâng đây khu này thì à, vào rất là sâu luôn thì tận bên kia vòng bên đây bên đây trong video của Giang là cũng à, xin phép được khép lại đây thôi thì Giang chiếu vào chia buồn và họ thăm gia đình bà và mọi người thì hẹn tất cả cô bác anh chị cũng như mọi người là ở clip tiếp theo mình sẽ đến và chia sẻ những hoàn cảnh gia đình khó khăn nhé xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả cô bác anh chị và mọi người ở video sau